ngoại hạng Anh có thể kết thúc sớm. MU và các đại gia chờ phán quyết. Ngày hôm qua, 13 tháng 3, ban tổ chức ngoại hạng Anh đã ra quyết định hoãn giải đấu tới ngày mùng 3 tháng 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, huấn luyện viên của Arsenal và một cầu thủ Chelsea đã nhiễm bệnh khiến hai câu lạc bộ này phải cách ly toàn bộ nhân viên của đội bóng. Đây chỉ là biện pháp tạm thời của Liên đoàn bóng đá Anh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại Anh chẳng ai có thể đảm bảo căn bệnh nguy hiểm này có thể kết thúc sau 3 tuần nữa, bởi vậy sự hoang mang đang bao trùm những người yêu bóng đá tại Anh. Trước khi ra quyết định kể trên, ban tổ chức ngoại hạng Anh đã họp với các bên và nhiều vấn đề hóc búa đã được nêu ra. Thứ nhất, thể lực của các cầu thủ sẽ khó lòng đảm bảo sau gần một tháng ngồi không, đặc biệt những trường hợp bị nhiễm bệnh cần thời gian dài để hồi phục. Bởi vậy, theo tờ Daily Mail, nhiều câu lạc bộ ngoại hạng Anh lo ngại tính công bằng của giải đấu và thậm chí có ý kiến từ chối thi đấu khi giải khởi tranh lại vào ngày mùng 3 tháng 4. Họ muốn các đội bóng phải có được sự chuẩn bị đồng bộ giống như đầu mùa giải. Bởi vậy, mùa giải diễn ra dài hơn so với dự kiến là điều gần như bắt buộc. Điều này nảy sinh ra một vấn đề khác, đó là 69 cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 chẳng ai dám chắc được họ có chung thực thi đấu khi ngày hết hạn hợp đồng đã cận kề. Theo phóng viên cover Son Hê Côn của Sky Sport, nhiều câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh cho rằng khả năng mùa giải năm nay không thể hoàn thành là 75%, vậy mùa giải sau sẽ bắt đầu khi nào? Có đội nào xuống hoặc lên hạng không? Đó là những câu hỏi cơ bản nhất được đặt ra vào thời điểm hiện tại. Theo tờ The Guardian, một phương án được cho là khả dĩ được tính đến là mùa giải 2019 trên 20 sẽ kết thúc luôn và Liverpool được trao cúp vô địch. Hiện tại, thầy trò Jurgen Klopp chỉ cần hai chiến thắng nữa để đăng quang. Bên cạnh đó là không đội bóng nào phải xuống hạng. Mùa giải 2020 trên 21 sẽ có 22 đội tham dự, hai đội từ hạng nhất thăng hạng và có năm suất phải xuống hạng cuối mùa. Tuy nhiên, đây chưa phải là phương án hoàn hảo bởi cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu vẫn đang rất quyết liệt nên nhớ rằng khoản tiền thưởng khi tham dự cúp C1 và Europa League là chênh lệch rất lớn. Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, mọi phương án hiện tại chỉ là giả thuyết. Ban tổ chức ngoại hạng Anh sẽ chỉ xem xét các khả năng trong buổi họp ngày thứ năm tuần sau, 19 trên 3. Sau khi biết kết quả từ buổi họp của UEFA diễn ra trước đó 2 ngày 17 tháng 3.